giới thiệu đến các bạn là một cái mẫu hộp số à, vuông góc này hộp số này thì à, trục rất là to trục lấy trục 24 này có à, các kích thước cơ bản là cái này là 7 cm này cái này là 7 cm này trục thì trục 24 rãnh then là 8 mm đấy tổng chiều dài từ bên này qua bên này là 28 cm các kích thước thì em sẽ để hình ảnh ở bên à, trong video Đấy. ở trên đầu trục này thì à, có lỗ ren là uh, 8 mm à, đối với cái trục thẳng này thì à, dẫn hướng thẳng này à, thằng này nó sẽ quay cùng chiều tốc độ với này cái trục thẳng hai bên này cùng một tốc độ còn cái trục vuông này thì nó sẽ cùng hướng với một bên và ngược hướng với bên còn lại cái này thì à, có thể à, các bạn dùng có thể lật mặt đảo chiều là hộp số cái này là sẽ tùy theo mục đích có thể vào nhiều ứng dụng như các loại máy à, sới đất nhỏ đấy hoặc là những cái chuyển động khác dẫn động từ đây vào đấy, cái loại này thì rất là nhỏ gọn nhưng truyền tải thì dưới một tấn có thể chịu được đấy trọng lượng rất là nhẹ thôi con này trọng lượng có 4 kg thôi các bạn nhé đấy. hàng rất là đẹp sắc nét chuẩn đây có cả lúm này rốn này Mọi chi tiết đặt hàng các bạn có thể liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.